người cũng dễ coi độc thân vui tính tròn ba năm linh chưa lần có bạn tâm tình thương ngày rời áo thư sinh xa trường lừng tiếng chiến binh thì không dám dối người huy chương thôi có sao nói vậy người tôi ở ngoài biển gửi lòng trên trang giấy sẽ duyên kết tình em mơ thành kinh nhìn đời màu xanh xanh hòa nhịp lòng cũng đã nên duyên thuyền chung một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiếp hầu chương thôi có sao nói vậy người tôi ở ngoài biển gửi lòng trên trang giấy sẽ xuyên kết tình em mơ thành kinh nhìn đời màu xanh xanh hòa nhịp lòng cũng một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng khi đã nên duyên thuyền chung một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta im thiếp hồng về phép hai mươi bốn giờ tìm người thương trong người thương chân nghe quen từng biến soi đường nhà chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ cửa tâm tư là mặt nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian nần mật Đưa ta đi về Nguyễn thủy loài người Mùa yêu khi muốn ngò Vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay Bốn giờ đi dài thêm bốn còn lại anh cho em tất cả em ơi ta đưa ta đến vùng tuyệt vời đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi người đi chưa đời sáng đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui dù xuống thương quê hương và bé nhỏ tình này ngẩng trông đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ chuồi đất bơ vơ tư là mặt nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mật đưa ta đi về Nguyễn thủy loài người mùa yêu khi muốn ngỏ vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi ta đưa ta đến vùng tuyệt vời tình này ngẩng trông đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ chuối đất bơ vơ thương quê hương và bé nhỏ tình này ngẩng trông đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ chuối đất mặt nên khi đối mặt chuyện buồn sướng gian nần mật đưa ta đi về Nguyễn thủy loài người mùa yêu khi muốn ngò vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu cho em tất cả em ơi ta đưa ta đến vùng tuyệt vời đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi người đi chưa đời sáng đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui dù xuống thương quê hương và bé nhỏ tình này ngẩn trong đôi mắt đỏ Vì mình mười sao giờ bỏ chuối đất bơ vơ là mặt nên khi đối mặt chuyện buôn dương gian nần mật đưa ta đi về Nguyễn thủy loài người mùa yêu khi muốn ngò vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay bốn giờ đi dài thêm còn lại anh cho em tất cả em ơi ta đưa ta đến vùng tuyệt vời đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi người đi chưa đời sáng đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui dù xuống thương quê hương và bé nhỏ tình này ngẩng trông đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ chuối đất bơ vơ thương quê hương và bé nhỏ tình này ngẩng trông đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ chuối đất chi nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn cuối ngày mai chép thêm vần vào em nhé viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tin em vào được không đường phố vắng ngày mai đến bâng khuâng giờ vui nếp chinh nhân đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen em từ lúc chia ly bạn bè vang tin về hôm nay mùa đông mai kia là thu đến dù ngày đêm chinh chiến vẫn hoài biết khi đi là cách biệt người quen mà nhớ nhiều là em đêm nay trời núi rừng nhịp cánh thay bằng tiếng súng nửa trắng nghiêng đồi trách bóng như xe hoang vu núi rừng đời chi nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn ngày mai chép thêm vần vào em nhé viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tin em vào được không đời chi nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn cuối ngày mai chép thêm vần vào em nhé thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tin em vào được công duyên vẫn nhớ người tôi mến thương tình yêu theo tháng năm xoa mờ trong mắt mai người đi xây tương lai dấu tâm tư thương ai như gió mây đưa che chắn khuất đêm dài Tìm tôi đơn côi biết nhau một thương ai như gió mây đưa che chang khuất đêm dài tìm tôi đơn côi biết nhau một lần rồi như tròn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 khấn chờ mặt người yêu xa dấu tay ôm lại người cho tôi biết buồn nên ơn sâu đã thành ngoan hơn tôi chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng để được bình yên trên bước ngựa hoang phiêu buồn phối pha ghi trong bài ca cho người phụ ta lời ta tiết cũng thành xa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 trở mặt người yêu xa dấu tay ôm lại người cho tôi biết buồn nên ơn sâu đã thành ngoan hơn tôi chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng để được bình yên trên bước ngựa hoang phiêu buồn phối pha ghi trong bài ca cho người ta lời ta tiết cũng thành xa lạ ghi trong bài ca cho người phụ ta lời ta tiết cũng thành xa và thua ấy biết bao nhiêu buồn vui gói tròn theo tuổi đời tình đẹp như trang giấy kết vần thơ như một nụ hoa trắng em gái mến thương nơi chốn nào bao giờ mình gặp nhau có những lần hoàng hôn rớt trên vai bước chân đi lòng nuôi tiếc ai hoài nhặt hoa rơi mà không nói lên câu nhau vì đâu biết nói gì tình ta chót chia phôi khép tâm tư dành riêng đến một người ngày xanh ơi ngày xanh chết trong tim biết đâu mà ơi nhắc đến khi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau em cay cành hoa tim và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn tim dù me lại tình ta em ơi nếu còn yêu nhau nhé đừng gặp nhau cho luyến lưu khi biệt ly thêm vẫn vương làm xa cách em ơi đôi ngà biệt cho luyến lưu khi biệt ly thêm vấn vương làm gì em ơi có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vui xa cách em ơi đôi ngà biết xa cách em ơi đôi ngà biệt chạnh lòng mình lặng thinh như hồi tương lại ngày đầu tiên lỗi lầm bây giờ này nuôi tiếc sang sóng ly tan kiếp phù du sớm nở tuổi tàn rồi chiều nào tình cờ trở về nơi quán xưa bên bờ hồ vết thương lòng những ngày đầu gặp nhau nguyện thế hẹn chẳng sao sóng ly tan kiếp phù du sớm nở tuổi tàn rồi chiều chẳng sao bây giờ hết rồi biên biệt hai hướng đời nỗi buồn này ai biết đến bao giờ nguôi bây giờ hết rồi biên biệt hai hướng đời nỗi buồn này ai biết người có lắm chua cay ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm anh nào thấy lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi bên cũ có còn người lặng đứng ngắm ra khơi ra đi rồi biển biệt xa xa khắp nơi cho mộng hoa đời ngày xưa quen nhau ngờ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người hỡi về đâu đêm nay gió mưa răng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay gió rét có về lòng người có lắm chua cay ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm anh nào thấy lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi bên cũ có lặng đứng ngắm xa khơi hay ra đi rồi biển biệt xa xa khắp nơi cho mộng hoa đời ngày xưa quen nhau ngờ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa răng sầu Người ơi về đâu Tìm nhau trong mưa trong lời ca, trong tiếng thơ Tìm nhau trong mưa, trong ngày nắng cháy xa mờ Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như nào buồn hơn khi em vừa thôi học là em đi lấy chồng trường xưa nay vắng bóng em tôi tại sao tôi lại mất nàng người yêu tôi ai cướp ai cướp linh hồn tôi ai sầm lên tim cho tim mình gì mau hết rồi tình đầu tiên kỷ niệm nào còn đây đôi tay còn nắm chặt mà em quên hết rồi người ơi sao nỡ cướp em tôi khẽ nói anh muốn ôm chặt em cho mà em thêm ngông cho môi em đo thắm kỷ niệm nào vội quên em ơi em ơi em nói chỉ câu ân tình em nói chỉ đau lòng anh em ngu trong vòng tay nào đêm nay tán nào bối xóa mà tôi vẫn tìm em suốt quãng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi tìm quên sao cô mai không quên càng quên anh càng nhớ nhiều em bước em bước theo chồng em em sẽ vui hay buồn xin chúc mừng em nhé lấy được chồng giàu sang xóa mà tôi vẫn tìm em suốt quãng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi tìm quên sao cô mai không quên trồng giàu sang càng quên anh càng nhớ nhiều rồi mai đây em bước em bước theo chồng em em sẽ vui hay buồn xin chúc mừng em nhé lấy được chồng giàu không chung lối đường buồn xa nhau quá vội chỉ vì nghịch cảnh em duyên nợ đừng chờ em ơi không phải tại ta chẳng trách ở chơi đời mình sinh trong giá giao tại vì ta không lỗi đạo nên mình đành phải xa nhau tình yêu giang dở là tình trong chúng mình yêu đâu biết trường một trời mây giăng tim tim cuộc tình hai ta sắp nềm chỉ còn hình bóng trong tim hay khóc bi em khóc cho núi lở non mòn cho lòng thôi vương vấn thêm ngày khóc vì anh thế nhân trở về cát bụi chỉ còn anh với em thôi làm sao trông lại đỉnh mảnh đôi ta yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa đường tình ta không chung lối đường buồn xa nhau quá vội chỉ vì nghịch cảnh em ơi đường tình ta không chung lối đường buồn xa nhau quá vội chỉ vì nghịch cảnh em còn gì đâu vầng trắng xưa phai màu dựa dàng đến mối duyên đầu trời làm mưa ngâu cho mắt em u sầu khi mình cách xa nhau biết sẽ về đâu trong điều hiu lạnh giá dư âm hồi chuông đổ tranh lòng thương cô nhân ta xa nhau biết tìm em chốn nào mắt lệ sao tuôn trào nghẹn ngào giây phút chia ly em ra đi giao đường xưa buồn lắm chuông nhà thơ vang vọng tiếng lòng vào mến mông nụ hồng tan phai tình yêu xưa vùng dài từ khi em bước theo chồng rượu nồng không say sao tay tê đêm dài u hoài có ai hay cố níu thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận cho lòng buồn thương cô chốn nào mắt lệ sao tuôn trào nghẹn ngào giây phút chia ly em ra đi giao đường xưa buồn lắm chuông nhà thơ vang vọng tiếng lòng vào mến mong nụ hồng tan phai tình yêu xưa vùng dài từ khi em bước theo chồng rượu nồng không say sao tay tê đêm dài u hoài có ai hay Cô miếu thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận cho lòng buồn thương cô vô miếu thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận cho lòng buồn thương cô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 giàu tiền như ai em chấp nhận yêu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 vợ nên chồng anh sẽ là ông giáo làng ta cùng dừng căn nhà lá em theo thùa may vá bên đàn con trẻ nô đùa giờ con đâu mong mơ con đò tình đã lỡ em khua mai trèo về bên anh với người giàu sang